một số bà con thường hỏi rằng sau khi thu hoạch bưởi xong thì phải làm những công đoạn nào, phải làm gì để cho vườn bưởi sang năm hứa hẹn một vụ bội thu. Thì ngày hôm nay chúng ta đến với vườn bưởi của công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phát Bắc Giang ở tại địa chỉ là thôn Trường Thịnh xã Quang Thịnh huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Và trên vườn bưởi này tổng với tổng số là 370 cây và được phục hồi từ một vườn bưởi hoang. à, mà à, chúng tôi đã đưa tin ở phần đầu đấy là nó cỏ nó mọc trùm cây nó làm thành một cái mái nhà trên những cái cây này đấy Để kia vẫn còn những cái cây bìm bìm rồi những còn những cái à, bìm bìm cũng như là cái cây xấu hổ nó trùm hết cả lên cây này và vườn bưởi lại rậm rạp hoang vu hoang hoang tàn nhìn nó rất là xấu không có triển vọng và vừa rồi thì quả nó không ra quả các bạn ạ Vậy thì công ty của chúng tôi nhận cái vườn bưởi Lai Nam thì trước mắt là chúng tôi cho làm cỏ sạch sẽ à, sau đó thì sau khi làm cỏ sạch sẽ thì um, chúng tôi cho là cắt lá tỉa cành tạo tán và đây vâng và sau đây thì chúng ta đến với phần là hướng dẫn phun à, thuốc bảo vệ thực vật trong giai đoạn mà sau cắt cành tỉa tán như thế nào để đảm bảo cho cái cây bưởi này nó hạn chế sâu bệnh tối đa đấy cùng với phân bón silic tân bắc bắc giang để hạn chế sâu bệnh tối đa và để à, tới đây là sâu bệnh nó không hoành hành nó ờ, nó nó nó, nó không bị phát sinh thì chúng ta đến với à, ông ờ, Nguyễn Hữu Quang vâng thưa ông thì sau cái sau đây bây giờ là mình sẽ dùng ông phổ biến cho bà con là mình dùng những cái thuốc bảo vệ thực vật nào đấy mình phun như thế nào để cho nó hạn chế được những cái lấm mốc uh, sâu bệnh đây tôi xin thưa với bà con là giờ của bên công ty chúng tôi bắt đầu là tỉa cành tạo tán rồi thì xong bắt đầu là tôi quay vào phun thuốc rửa vườn sạch sẽ một là thuốc sâu hai là thuốc đây là thuốc sâu đây thuốc sâu là thuốc sâu tổng hợp nó chữa được tất cả 6 loại bệnh là những bệnh gì ạ ông kể ra cho bà con rõ là bệnh tất cả là dẹp sáp này bọ xít mũi này bọ trĩ này ờ, nhện đỏ nhện vàng nhện ờ, nhện trắng đấy tất cả luôn cả vẽ bùa vẽ yếc tất cả trong này nó có đủ tất luôn nhện đỏ vẽ bùa dẹp sát dẹp sắt vâng vâng thế là bọ mũi bọ xít mũi và là đây một chai thuốc này là gọi là chai thuốc tổng hợp vâng đấy, đấy. mình dùng cái này và cộng với cái gì ạ rồi cái thứ hai bắt đầu là <coughs> cắt tỉa thành cái tạo tán rồi thì xong bắt đầu nào các bác bà con là phun uh, nấm bệnh và tẩy đây là gói thuốc tẩy, tẩy rong rêu đấy để cho nấm bệnh cái thứ là là mấy tháng nay các bà con không phun đến là vì có quả thì giờ ta phải phun thuốc tẩy rong rêu thế là những cái rêu những cái nấm bệnh ở trên cây trên lá trên cành nó sẽ khỏi à. vâng thứ ba thứ, thứ ba vâng đây cái thứ ba là các bà con là nên cộng luôn cả cái thuốc <coughs> ủ mầm hoa ủ mầm luôn hoa. ủ mầm hoa của ba cây. cái này cộng với nhau luôn ba cái này cộng được với nhau vâng đấy Đấy. thì này tôi xin với bà con là nếu mà bà con nào không cộng thì các bà con lại mất là hai lần phun à. thì có những loại thuốc không cộng được nhưng mà có những loại thuốc nuôi cộng được đấy nếu mà bà con là không cộng được ấy thì là nó chỉ là thuốc oxit đồng vâng. là không cộng được với cái gốc sâu và không cộng một cái gì đó gốc chỉ đồng. oxit gốc oxit đồng riêng thôi còn đây là không phải oxit đồng thì các bà con cộng cộng được à. đấy là bà con phải nên nên nên, nên hiểu thế vâng. đấy. đấy rồi bắt đầu là tôi pha thuốc vâng. Vâng, để đỡ cái phát sinh cái tiền thuốc bảo vệ thực vật thì chúng ta lên cộng ba thứ lại. Đấy. Để chúng ta à, gọi là rửa cây. Rửa cây và trừ bệnh, trừ lấm mốc cho cây. Đấy. Trước mắt là ta đổ một cái ờ, Đây. Ta đổ một cái này. Đổ một cái đầu ờ, tiên thứ là phân ủ mầm hoa phân ủ mầm hoa trước phân, phân ủ mầm hoa vâng đấy đầu tiên đấy, là tao để cái này trước à sau khi đổ xong thì là mình khoáng đều cho tan bà con đổ vào một lần đầu tiên à. Vâng, ờ, cái phi này là 220 lít ạ 220. Nước chúng tôi đã bơm sẵn sàng Đã bơm đầy Đấy, thì ta Sau khi pha xong thì ta lại đổ Đổ đầu tiên vào Đổ vào đầu, tiên đã Đấy Rồi, xong bắt đầu đến gói này, gói thứ hai Gói tẩy rong rêu Tẩy rong rêu Diệt nấm khuẩn Vâng Đấy. đấy là cái gì ạ vẫn là cái cổ voi đấy à, vẫn cái của nó cổ voi đấy vâng. à à vâng đấy cái ờ, tẩy trong rêu mà bóc cái bì rau rau để các bạn đây là trắng tinh như muối nhỉ vâng. nó còn sủi đấy à, sủi à? đây là sủi đây các bạn vâng, sủi đấy đấy là một khi như thế này thì ta chỉ lấy lửa túi thôi rồi nó phải sủi sủi đây xong này lắc để cho nó cho nó tan hết ra cái này túi pha được bốn bốn trăm lít một túi là pha 400 lít các bạn nhé 400 tùy theo ờ. nhà sản xuất Vâng, đấy Sau khi mà nó đã tan hết rồi Ôi. Thì chúng ta đổ vào đây Sau khi xong thì là sẽ tráng qua cái chậu một tí cái, cái xô để ngâm ấy vâng. một ít để cho nó sạch đi xong để để đổ vào cho đủ cho đúng liều lượng đây còn bắt đầu là đến thuốc sâu đây đấy, đọ này đọ thuốc sâu tổng hợp vâng thuốc sâu tổng hợp một lọ như này thì mình sẽ đổ 600 lít nước. Một lọ này là ta phun được 600 lít nước. Thế có nghĩa là tương đương với 3 phi này. 3 3 phi này. 3 phi. Tương vâng. đương với 3 phi. Đấy. Tráng vào trong kia rồi. Đấy. Và với mỗi một phi như này thì ông hướng dẫn bà con là phun được cho bao nhiêu cây với những cây bưởi 6 năm tuổi ạ? Một phi này nếu mà phun cho cây bưởi 6 năm tuổi thì nó được khoảng tầm 40 cây. 40 cây thế thì cũng không phải là đắt bốn vâng, cũng không vâng thế là lúc trước là ở cái um, chai kia là đã phun dở rồi ra dở rồi dạ, vâng đấy thì bây giờ là để cho thêm vào cho nó đủ nồng độ đấy. khi đổ um, thuốc sâu vào trong xô rồi thì mình um, khuấy đều lên khuấy đều. rồi mình đổ vào trong trong phi ừ, tôi xin nói bà con này nếu các bà con mà phun thuốc pha thuốc ấy thì là ba thứ thuốc này ta phải pha riêng chứ ta không đổ chung vào một lúc cái này à. nếu mà đổ chung vào một lúc này thì nó thì sẽ pha, phản ứng nó phản ứng thuốc thì ta cứ đổ nó một thứ vào pha một thứ một pha à. một thứ một thì ba ba thứ này ta pha làm ba lần vâng, làm ba lần Đấy, Sau thuốc mới đổ chung vào Xong mới đổ chung vào thùng Vâng. Thuốc nào thì thuốc các bà con cứ mỗi một thứ pha một lần, mỗi một thứ pha một lần. Xong lúc đổ rồi mình pha nước là nó không bị kết tủa. Vâng. vâng. Đấy, vâng. bà con phải lưu ý cái cái cái vấn đề đó. Trắng chạy cho cái trắng rồi. Đấy là mà pha thuốc xong thì chúng ta đến với công đoạn là chuyển máy sang để khoắng cho nó đều chạy là tự động khoáng vâng. cái đây là là máy này là chõ là tự động khoáng à cái chõ này tự động khoáng à, à chạy tự động khoáng tự động tự động khoáng không phải khoáng tự khoáng vâng bà con nên mua cái máy hiện đại này nó có cái xả vâng vâng hệ thống khoáng à, tự khoáng tự khoáng được mình không phải khoáng đấy cắm điện đấy vào đấy, đấy chạy rất nhẹ nhàng <laughs> đấy. sau khi đã máy đã khởi động thì chúng đấy. ta sẽ đến với cái phần đấy cho vào để cho nó khoáng đây này các bạn khoáng đây tự khoáng đều tự khoáng mua đấy nó hồn không cái này thì nó không khoáng được nhưng mà cái, khoáng, mua cái đó để cho nó chuyên ra nó, nó khoáng được mua thuốc đây đây đấy nó khoáng luôn đảo thuốc đều luôn đảo vừa phun nó vừa đảo luôn cho mình nhưng mà hồi hồi này. hồi cái này thì nó yếu à. cái này nó yếu lắm nó chỉ nó chảy ra thôi nhưng cái đó là nó thiết kế là cái đó là nó khoáng được cái chỗ cho cho khoáng vâng cho khoáng đây là cái đường dây này nó đường dây riêng vâng sau khi thuốc bảo vệ thực vật đã được khoáng đều thì chúng ta đến với công đoạn phun để ờ, khử khuẩn cho cây không mời ông Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những Dạ không bỏ đâu anh ạ, bắt đầu rồi, bắt đầu ra hoa để bỏ Bởi vì bây giờ nó nó còn mấy đây mà là tết ra ờ, một trên ờ, tuần này là để nó để để cái thuốc này là, là, là cái ừ, quan trọng nhất là cái quan trọng nhất là cái cái cái, cái phun như nào anh cái phun thuốc này tôi, xin ờ, nói bà con này cái phun thuốc này thì là cứ chảy hết quả xong là các bà con phải phun rửa luôn rửa vườn là với lý do để có tất cả các nấm bệnh các thứ là diệt khi mà trước sạch bệnh hết thế xong bắt đầu là nó mới ra hoa thì trước khi nó nhú mầm hoa cho đến khi mà chuẩn bị nở thì các bà con này phải phun một lần này là nữa đấy thì bắt đầu là lúc đó bắt đầu là hoa nó hơi trắng trắng mà nó bằng cái đũa ấy mà nó chưa bị nở ấy, thì lúc đó là bà con phải phun nấm là một này thuốc sâu tổng hợp là hai này ờ, cái uh, ờ, ờ, canxibo là ba này rồi phân bón sinic silicon tân phát bắc giang là bốn bốn thứ các bảo con cộng lại các bảo con phun vào thì lúc đó này nếu mà để mà bị nó hành hạ cái hoa ấy, thì là nhất là con bọ bọ trí đấy à. ảnh hưởng đến cái hoa và nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng mà kia nó có quả lúc nó nó lở hoa ra thì nó không còn bọ trĩ thì cái quả mình lúc nó lở ra thì nó sẽ đậu được quả cái nhất cái nhất cái thứ hai nếu mà con bọn trĩ mà nó hành hành cái quả đó thì lúc nó có đậu quả nữa chẳng mai kia cái cái chất lượng của cái quả thì nhìn nó xấu quả đấy thì bà con nhìn nó mẫu mã nó xấu thì các bà con có bán gì nữa trước tiên là cái mẫu mà đẹp còn ở trong nó ngọt hay không thì chưa cần biết người ta phải là đầu tiên là cái mã thế xong bắt đầu đến cái chất lượng ngọt hai cái đó mà bà con mà làm được như thế thì các bà con sẽ bán được được cao đấy thế nên tôi khuyên bà con là phải nên phun đủ các thứ bệnh như thế nó sạch bệnh cái cây mình đấy, bà con phải biết như thế để vâng. học hỏi làm vâng. à, thưa ông Quang à, ông có thể cho chúng tôi biết là cái kỹ thuật để phun trực tiếp vào cây thì mình phun như thế nào trên thân trên lá hoặc là các thứ mà phải phun trước phun sau ra sao đấy ông có thể bật mí cho bà con ờ, cái Nếu kỹ thuật không? Bà con phun vào rửa cây thì các bà con phun phải từ dưới gốc rửa lên tất cả thân cành lá và gốc có nghĩa là phải ướt như một trận mưa rào à. thì tất cả sâu bệnh với nấm bệnh nó mới chết được hết còn nếu mà con nào phun mà nó không được ướt hết ấy, mà chỗ ướt chỗ không ấy thì những con ý nó lại sinh sôi này nở nó lại đẻ ra đấy thì nó lại lại bị thì tôi khuyên bà con này nên phun một lần thật kỹ một chút à. nếu mà mọi lần bà con mà phun hết được khoảng 600 lít nước thì lần sau bà con cho thêm hẳn 300 lít nước nữa à. nó chỉ tốn mất được khoảng 300 nghìn thôi nhưng mà nó lại sạch được bệnh luôn vâng đấy là cái lần đầu tiên là phải cho sạch luôn ừ. thì nó mới sạch được chứ không có là nó vẫn còn thì nó lại sinh sôi này nở ra ừ. thế là nó lại phát triển ra thế là bà con lại mất nhiều lần phun thuốc à, tốn tiền mất công đấy thì bà con cứ nên tăng lên thế nó sạch hết luôn có nghĩa là phải phun kỹ thưa bà con vâng. việc ờ, phun đẫm như kiểu tắm cho cây vừa là rửa cây vừa là um, dùng thuốc bảo vệ thực vật để khử lấm mốc rêu rêu uh, ờ, sát nhện đỏ rồi thì sâu vẽ bùa mà phun một cách đẫm đìa như kiểu sau một trận mưa rào như thế này đây các con nhìn thấy là nước vẫn còn chảy như thế này nữa đấy vẫn còn chảy từ những tán lá xuống thì đây là một việc làm vô cùng cần thiết mà chúng ta phải làm mới quyết định cái năng suất bội thu trên bưởi được còn nếu như bà con mà chỉ cần người bỏ qua một khâu này thôi thì à, ờ, ở đây sâu bệnh nó hoành hành sâu bệnh nó hoành hành thì nó sẽ khiến bà con có thể mất mùa cho nên việc khử khuẩn phun thuốc bảo vệ thực vật sau thu hoạch sau cắt đá tỉa cành là vô cùng quan trọng và cần thiết đấy chúng ta thấy như cây đẫm đìa này như là vừa trải qua một trận mưa già đẫm đìa từ gốc đến ngọn như thế đấy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 tiện à, liên hệ à, đặt mua cũng như là tư vấn à, về chăm sóc bưởi. Ừ. Và một lần nữa thì xin kính chúc bà con có một vụ bưởi tới bội thu. Xin chào và hẹn gặp lại.